chơi để tập trung cho mọi người xem <laughs> ngon à, <laughs> nó ở trong ờ, hình như trong nhà thờ rồi đi nó nó nó cầm nó cầm dao nó đi giết số hai nó đập đổ nó bắn nhau bên kia kìa đó bắn nhau bên kia kìa sau lưng sau lưng ơ ơ ơ đi chưa đi chưa hình như rồi là ok đó mình đã nói là một vs 4 mà các bạn thôi rồi mọi người ơi thế thì phanh được một top 1 gần đứng uh, top 15 rồi sao đứng ở top 15 rồi sao có người chạy vào nhà này này bình tĩnh bình tĩnh cảnh giác cao nào hai team đang bắn nhau ấy. bắn đó đi rồi hay lắm clear rồi đấy đây gốc cây còn đơn Wow, trượt Căng vậy trước khi nó chưa được có nhiều súng còn còn chưa chết đâu còn một người cứu cứu cứu cứu còn một thằng đâu bắn nút ai cả đừng cứu tôi với còn một thằng ở đâu nhỉ một con hết đấy à nó ở đâu chỗ khói ấy, chỗ khói khói dưới khói trên khói trên thằng có gốc cây ấy à tiện quay này cứu tôi cái con bắt nó dễ cái nào ơn ờ, cho top một sống cái nào đây đang bỏ tới nó trước tiên đằng kia là bạn nó nốc thôi mà không có không có không có này không có này nó không có này thế hai này chết à không có thằng mẹ này rồi rồi chết rồi à nó ở bên này nào hướng uh... 130 ở trong 105 kìa. Nhá chân, nhá chân, nhá chân, nhá chân á, nhá chân á. Nhá chân bên đây nào. Rồi ok. Tao đeo à, nên đúng gì rồi, đúng gì rồi, đâm máu rồi, máu rồi. Tao ngắm rồi, bắn đi. Xong rồi. Không rồi đi, yếu rồi. Chết mẹ rồi, yếu. ông vừa bảo rồi ông là tắt mic để ông chơi để tập trung mà cho mọi người xem <laughs> ngon à ở trong ờ, hình như trong nhà thờ Ủa đi nó nó nó cầm nó cầm dao nó đi giết số hai nó đập nó bắn nhau bên kia kìa nó bắn nhau bên kia kìa sau lưng sau lưng ơ ơ ơ đi chưa đi chưa Lia rồi. Lia lia lia lia, lia đem lia đem. Mèo mắng lắm thế, bành xe rồi. lấy đi lấy đi. nói là một VS4 mà các bạn